那么盈利的视频，但是就是我们的文理又早市场。很多人呢哈，对呀、啊，你看很热闹啊，哇，很多东西买啊哈，你看你看，影下周围咁影啲衫，嚟嚟嚟，哇，啦，嗱嗱，看看看看，哇，很多很多，哎，我沒有這些材料了哈。 多你看，你看，你看，对不对？那你看，看，我什么买了嘛？你看，你看， rồi ok quá hạnh phúc là sư dân rồi Ừ. Thế là hình tượng hả? Wow, mấy anh sẽ chơi rồi đó hả? Nhí nhí nhí, mình có có kỳ lần trái khác, thì mình ngồi mẹ ở xuống thêm mà. 很多哇，卖个东西很便宜的，几块钱就可以了。啊，车仔啊，什么都有啦。不要，就是便宜，什么都有。 那个袋里面剩几块钱，可以了。没有，今天空着。没有。 see my friend. Hey, my friend. Yeah. Hey, to lan chậu nít bánh cho hẻo sẽ gì mà. Hành to, hành to. Đi can, Kêu tàu xí trường này kìa, thì có sự quán nè. Kêu tàu xí trường. 哇，真的包羅萬有啊！嗱，我就點樣照都咩就玩啦嗬，睇到眼睛都發掉。什么东西都有的买啊哈！ Wah, ikan ikan ikan. Yang ini yang ini. Semua ya, ha. Semua. Nah, nah, nah, sini. Ayo, ayo, ayo. Wah, trông có triệu tới yuan à. Thật thật sự quán đi thiêu chảo si cha này rồi. Mấy cái sinh chỉ thế, nhất của duyên, nhất chỉ. 一个月四次，每个星期天早上六点到，下午五点都有。 <laughs> 看那，多好！看那，哇，走的很，脚是脚都美美的，你看对不对？哇，真的，脚都很酸的。没关系，我告诉你，还有水喝啊，如果真的。 nó, chế đi đó chế đi phai lo nhớ dạ, à. nè nó khác thành tố tôi xin mày hello wow bao lo má nhỉ hay rồi cái cái gì lỡ bàn nè này à có những sẽ hành tô lần đó chân ta sẽ hành tô lần đó <laughs> ok 一个走得累了，还有好介绍。买什么啦？买水的。当你走累了，你记得带水，很可靠。那你看，什么水都有，对不对？哇，真的开心了哈！啊，开了。干什么？还是。 上天楼，订单差多，人来，你的水咪好买一点咯。嗯。OK OK OK，我记得，不用不用拍，OK。OK，阿妹好嗯，好了好了。那我就是来接你啦。如果有什么好去的地方？ 我吹嘘告诉你们， <laughs> 对不对？你觉得好吗？这个地方够吸引你们吗？我没有骗话了哈，卖东西很便宜，几块钱就可以了。如果你的袋里面啊有十块钱，来这边走一下，有衣服了，有裤子来穿了，很简单，看你用什么要求自己的生活的方式，对不对？ 很热闹呢，你看，今天是星期天来的。OK，我直接来整理了。OK，拜拜。